Ok bạn ơi Thì bạn đang thấy nè hiện tại nè Ở xung quanh mình đang có gọi là rất là nhiều thành viên của Hero Team luôn bạn ơi Và có một bạn nhìn rất là lạ luôn bạn thấy không Có một bạn lạ là lạ nè Đây mình sẽ cho bạn xem nha Đây xin giới thiệu bạn Đây chính là Naobi các bạn ơi Có nhiều bạn nhìn bạn này sẽ tưởng là là, là bé cam nhưng không phải nha Bạn này cũng màu cam nhưng không phải là bé cam đâu nha các bạn nha Có bạn nào biết Naobi không Nếu như bạn nào biết Naobi thì nhớ bình luận lại cho mình biết nha Thì hôm nay nè bạn ơi mình đã mời tất cả cả các thành viên của Hero Team cộng thêm bé Naomi vào trong đây để chơi chung với mình một con map rất là hay luôn bạn ơi. Đó bạn thấy không? Xung quanh bọn mình đang tối thui các bạn ơi và có rất là nhiều máu luôn các bạn coi nè, thấy chưa? Quá trời máu luôn. Trời ơi, nổi hết da gà bạn ơi. Đó, các bạn biết tại sao ở đây có nhiều máu như vậy không? Bởi vì hôm nay chúng ta sẽ chơi một trò mini game có tên là Triệu hồi mèo hoạt hình kinh dị Đó, có bạn nào biết con mèo hoạt hình dạo này đang rất là hot trên Youtube không? Thì đây mấy bạn chuẩn bị coi mình biến thành nó nha, bạn coi nè một hai ba Bum! Đó mấy bạn thấy chưa Mọi người thấy chưa Tôi đã biến thành mèo hoạt hình siêu kinh dị nè Bạn coi nè Đó, đó cái đầu của mình nè à, ờ. à. Nhìn thấy không Một hàm răng cười cực kỳ đẹp luôn Xin giới thiệu con gách em đánh răng tài trợ chương trình này Đó Đó bạn thấy không Và cánh tay của mình đang rất là bự nè bạn thấy không Đó dương bự ra nè Đó <laughs> Mấy bạn thấy mình đáng sợ chưa nào Thì hôm nay nữa bạn ơi Mình sẽ cùng với các thành viên của Hero Team Chúng ta sẽ cùng chơi một trò chơi chính là à, Gọi là trốn tìm Trốn trốn tìm mèo hoạt hình nha Có nghĩa là mình sẽ đóng vai con mèo hoạt hình kinh dị Và mình sẽ đi kiếm mọi người Và sau đó mình sẽ giết tất cả mọi người Nếu như bây giờ mình kiếm được hết tất cả mọi người Thì mình sẽ là người giành chiến thắng Đó rất là đơn giản thôi à. Ok mọi người đã sẵn sàng chưa rồi okay. rồi. Sẵn sàng rồi đúng không? Ok ok uhm, Nhìn anh dịch là thèm rồi Mình sẽ bắt anh dịch để làm dịch quay các bạn ơi Chị dịch Gì mà la xùm vậy? Ok, rồi, bây giờ Phong sẽ kiếm một cái chỗ đó Phong úp, Phong úp, úp, úp, úp, úp mặt vô tường nha Còn mọi người sẽ đi trốn nha, tìm chỗ okay, trốn nha Ok, rồi, úp mặt vô tường nè <clears throat> Rồi, ok, Phong đếm nha Ok, rồi đếm nè 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 100 Ok <laughs> Rồi ok Hãy xem mèo kinh dị đi kiếm người đấy bạn ơi Mình sẽ đi kiếm, mình gặp ai mình sẽ giết người đó à, Gì à, Chào, chào bạn à, <laughs> Mình ờ, mình mới mình mới đứng đây từ chiều <laughs> Đừng giết mình mà Đứng đây từ chiều từ chiều từ chiều nè đây thì đây thì từ chiều nè này thì cho đứng đây từ chiều hả không <laughs> mấy bạn ơi kìa mọi người ơi mấy bạn ơi mình không biết gì luôn nha tự nhiên mình đang chi mình đang mình đang di chuyển mình chưa kịp làm gì hết có người người ta đứng đứng dậy à mà khoan mình nói trước nha cái trò này á là mọi người trốn là mọi người cũng có thể chạy nữa nha không có nhất thiết là phải đứng im chỗ nha ok tại vì mình sẽ thấy được tên của mọi người mà đúng không ok hình như mình thấy tên của ai nè <laughs> chạy hả em em chạy đi đâu hả em đứng lại à, nào bi hả nào bi hả nào bi chạy đâu cho thoát hả nào bi siêu tốc độ ê ê mình chạy nhanh quá mình chạy nhanh quá bạn ơi mình chạy nhanh quá ủa. Ừ, nào tự chết rồi ủa ủa sao nào tự chết rồi ủa kìa à, sao okay, yếu à không sao chừng nào mà do chính tay anh giết thì nào thì nào nào mới thua hiểu không nào yên tâm ok giết heo nè hứa đứa lại đứa lại Này này này này này này thì trốn này Ok Sao không giỏi vậy ta Hai người chết rồi bạn ơi Ok rồi tiếp nha tiếp nha À Ê bạn ơi, hình như mình thấy có cái tên quay nằm trên cây các bạn ơi từ Dịch Lực Làm gì có ai đâu trời, người ta lên đi sao, đang trùng dưới nước á À vậy hả? Vậy để em em leo lên cây để xem có ai với nó không nha. Ok. Vậy đây, em leo cây nha anh. Ủa? Ờ, leo làm sao được trời mấy con mèo chân ngắn làm leo được leo leo leo leo con mèo leo leo leo leo leo leo leo leo leo leo nè leo leo nè <laughs> ok bạn ơi mình đang giết được ba người rồi ok để coi coi người tiếp theo đâu cái này không phải không phải nhất thiết phải trốn tìm mấy bạn ơi cái này còn gọi là một cái trò giống như là mình rượt đuổi nữa bạn hiểu không ủa dịch anh chết rồi ai cho anh hồi sinh ở đây anh chết anh chết anh chết anh chết anh chết rồi anh chết rồi anh chết rồi ok rồi ok rồi dịch nằm im đó nha không được đi đâu nha ok rồi người tiếp theo ờ. à mình thấy tên sammy rồi các bạn ơi à chạy đâu chạy đâu thoát chắc chạy luôn á chắc chạy luôn á mấy bạn hãy coi sức mạnh của mèo ma đấy bạn bạn coi mình nè từ từ từ nha từ từ nha đó ông phải cho tôi thời mấy bạn coi mình nè hỡi hứa xin tốc độ mèo mèo mèo mèo ai Sam ơi Tính ra bà trang gian của ha Bà lấy luôn con rồng bà, bà bay lên trời luôn Vậy ai ai mà đuổi được bà dạ. Vô văn quá Đứa lại Chém chém chém chém chém Không không không không Tôi muốn Sammy trang gian nha Sammy đứng lại Sammy không được chạy <laughs> Sammy không được chơi rồng nha Sammy trang gian quá Đứng lại đứng lại Rồi chấp chạy trước luôn á Hãy xem đây Mèo siêu tốc độ Hơi Thum thum Đó mấy bạn thấy mình chạy nhanh chưa Ok Sam nè Sam nè dạ. Ok chết luôn các bạn ơi ủa còn ai nữa không ta còn ai nữa không nhỉ à si văn rô còn si văn rô bạn ơi đúng rồi còn si văn rô quên mất si rô rồi si rô ổng thường hay chơi cái trò hay dụ ông ông bắt cua các bạn ơi để mình xem coi ổng đâu ta dạ. Rô ơi không tìm được anh <laughs> à chắc em tìm được anh luôn hả ok rô đâu rồi ta rô ơi, chắc luôn <laughs> rô ơi rô à rô ăn ờ, ờ, thôi bỏ đi à, rô đâu rồi rô khoan hình như mình thấy có huy hiệu của ai trên đây <laughs> mình thấy có cái hiệu của ai ở đây à mình thấy có cái đầu của ai trên đây nè trai ơi vô đô nè <laughs> mình giết được đô luôn các bạn ơi quá đơn giản trời thấy không gặp mèo ma mà không chịu chạy là chỉ có chết mà thôi bởi vì là mình là một con mèo chạy rất là nhanh mấy bạn ơi bạn coi mình nè ui veo veo trời ơi ok rồi ok bạn ơi, bây giờ sẽ là đến màn tiếp theo nha Để coi màn tiếp theo ai sẽ đóng vai làm con mèo đây các bạn ơi Ok, bắt đầu thôi One hour later Ok bạn ơi, thì trận vừa rồi mình đã được đóng vai làm con mèo hoạt hình uh, siêu kinh dị bạn ơi Và trong trận này người nào sẽ được đóng vai mèo mèo hoạt hình đây Anh em kiểm tra lại kho đồ có ai có ai cầm được con con mèo không? Có ai không? Có ai không? Trời ơi, trời quá mèo hết á Ôi, trời biết gì đâu, ai biết gì gì gì Trời ơi bạn ơi, anh dịch được làm mèo rồi bạn ơi. Rồi xong anh dịch từ con dịch đã hóa thành con mèo rồi bạn ơi. Ok, rồi bây giờ dịch dịch đeo dịch dịch đeo đeo cái bộ đồ con con mèo vô đi. Đeo đeo đeo vô. Ê, trời ơi, văn phòng kẹt quá bị bắt làm mèo rồi Đeo vô. Đeo đeo vô, đeo vô. Đeo vô. Rồi. Ui. Ui mấy bạn ơi, bạn coi kìa, anh dịch đã biến thành con mèo ấy bạn ơi. Ui nhìn kinh dị vậy. Ok rồi, bây giờ dịch lại dịch dịch úp úp úp úp úp ấp mặt vô cái cây cột đi rồi bọn em trốn rồi sau đó dịch à, dịch đi kiếm. Ok, rồi mèo chín chín. Ok. Rồi, để đây chưa ờ, Sẵn sàng Rồi Một Chạy Hai Chạy anh em ơi Chạy chạy chạy Ok ba. tìm chỗ nấp nha Tìm chỗ nấp nha thôi đi kiếm Ê, cái gì một hai ba mười là sao <laughs> tao la khỏi chạy cho luôn chấp luôn chấp luôn chấp chấp luôn chấp luôn ok rồi dịch dịch đi kiếm đi bây giờ bọn em sẽ đi trốn nha ok bạn ơi bây giờ chúng ta phải kiếm chỗ nào đó thật là ờ, kín để chúng ta trốn bạn ơi ờ, lơ, lơ, lơ, lơ. ờ bây giờ mình nghĩ rằng là hãy <laughs> luôn không ê vậy đây vậy à. đây à, bình tĩnh anh ơi đợi em xíu em chưa trốn mà <laughs> Thôi, bạn, mình là hội anh em thiện lành mà mình sẽ đi giết mình con gái trước đó mới thể ờ đúng rồi hợp lý á mất tới dịch quấn con gái hợp lý á được anh quấn con gái hợp lý à đúng quấn con gái đi anh phụ nữ à ok anh ơi vậy đây vậy đây vậy đây em em thấy em thấy có tên mèo mèo mèo mèo mèo simmy ở trên cây cột này nè anh đúng rồi có cái tên mèo mèo mèo mèo simmy ở trên cây cột kìa anh bắt bắt đi anh bắt đi bắt đi Hai chặt đầu đều liều Ok bạn ơi, Simmy đang bị bắt Rồi xong chết Simmy rồi Simmy Ê Simmy nhảy ra, Simmy nhảy ra Dí theo, dí theo Rồi xong Nhảy thông minh có ai đâu nhảy xuống xuống hố rồi Ủa rồi, Ủa xin rồi xin đâu Nhảy xuống hố rồi Chết qua rồi ơi à không cái này là chết chết cái này là hồi là hồi hồi, hồi sinh được nha à, chừng à, nào mà chết chết do anh giết mới được ờ đúng rồi đúng rồi à ok à anh tìm được một đứa đầu vàng cho anh ở dưới hố đây phong ơi ơi cái đứa này đầu đầu đầu vàng chào em anh đứng đây từ chiều rồi xong na bi chạy đi chạy đi na bi chạy đi na bi rồi xong chết Nabi rồi các bạn ơi bi rồi ôi chết na bi rồi chết na bi rồi wow con mèo đây ta là con mèo từ đây yeah nhớ Simmy à rồi rồi rồi chết Simmy rồi chết Simmy rồi chết Simmy rồi rồi rồi xong không ơi con mèo này nó vươn tay to mà em tát phát trên luôn anh ơi anh anh anh đừng nhìn em em em, em không có thiện cảm với với, với với với loài mèo đừng đừng đừng đừng đi theo em anh ơi Dạ ha Phong à, nhìn đầu anh nào wow. Đừng đừng đừng đừng, em em, em không giỡn nha, em không giỡn nha Em không giỡn Em không giỡn Anh không biết Phong Phong ơi Bậy bậy bậy anh ơi, bậy anh ơi Em không giỡn, không giỡn Ôi, ôi, Mèo sừng, cưới rồng Mèo còn cưới rồng nữa Ôi dạch, bây giờ mình chơi đây, giờ chơi quýnh quýnh quýnh bằng tay không nè Anh dám không, dám solo bằng tay không với em không Thôi luôn, rồi solo luôn ok nè chơi luôn nè ok mình xuống á mình không sợ con mèo nữa bạn ơi giờ mình xuống mình solo mình khô máu với con mèo nè ok thôi, thôi giờ giờ không chơi tay không giờ chơi cung đầu thằng nào thằng không không cái đầu anh bự vậy cùng với người em chết rồi sao tào lao ok ok một hai ba lại đây cái tay bự cỡ nào tay của người bự cỡ nào no no ta là chúa để cho thêm mạng nữa ra đây này Ủa chấp chấp hai mạng hả? Ok chấp hai mạng nữa. Rồi ok. Solo, đây. solo, solo. solo. Ăn đâu? anh đâu? Đây anh đây, đây đây đây thì anh lao cho em là gì anh lao phát một à. Phát một. Đâu? Ở đây. Wow! Ôi nhanh vậy. Ơi. Solo. Dịch đâu? Dịch đâu? Uống đâu? dịch đâu? Vòng đây đây. Chạy chạy, chạy chạy. Không. Anh anh anh ui anh dịch nhanh quá bạn ơi chết mình rồi toan rồi toan rồi toan rồi chạy chạy chạy chạy chạy chạy chạy chạy đó anh bắt được em đó anh bắt được em lên bắt được em Ê đi nhanh vậy Đi nhanh đi Phong phong phong này ta đây ra đi, Phong cận nè Ok nhanh chạy lại Sao anh anh anh chạy nhanh quá em em em né Lại đây Lại đây anh nhìn đây nào Ghê chưa Lại đây lại đây có giỏi Xịt xịt xịt lại đây Đố anh bắt được em Giết em đi anh ơi ơi né em đi ăn né nè né phong phong tận phong tận nè thằng là con mèo mạnh nhất rồi xong Thua rồi bạn ơi Ok các bạn ơi Thì vừa rồi mình đã cùng với anh Dịch Cùng với các thành viên của Hero Team Và cùng với con mèo ma này Bọn mình đã cùng nhau gọi là <laughs> Trời ơi con mèo Sao nhìn nó ghê quá bạn ơi Con mèo nhìn ghê lắm luôn á Trời ơi Ok thì mình nghĩ rằng là video này cũng đã dài lắm rồi <laughs> Thì các bạn có thấy thích con mèo này không nào Nếu bạn thích con mèo này thì đừng quên là hãy để cho mình một like nè Một share nè Và nhớ nút subscribe đăng ký hộ cho kênh youtube của mình Và cũng đừng quên hãy qua bên kênh youtube của các thành viên của Hero Team Để đăng ký hộ cho mọi người nữa nha anh em Còn bây giờ thì mình nghĩ mình sẽ kết thúc video tại đây đây Đó thì à, nói chung là con mèo nhìn nó ghê thiệt các bạn ơi Nhìn cái mặt của nó thôi mình, mình thấy sợ rồi đó Trời cái tay nó còn quẩy vẫy vẫy nó chào nữa kìa Ui nó biến to các bạn ơi Ui trời ơi nhìn ghê các bạn ơi thì ok, bye bye và hẹn gặp lại anh em ở những video lần sau nha Bye bye, yêu anh em phải nồi, tạm biệt Bye bye